à, là bánh quay chèo các bạn chắc giống dạ. giống bánh quay chèo quá. Dạ. cha đang làm công chuyện mà Chân. xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ xin gửi cho các bạn một món đồ chơi nữa đó là cái gỗ bánh kem sinh nhật nha các bạn cái gỗ bánh kem sinh nhật thì sau khi các bạn mua cái sản phẩm này về khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì các bạn tháo cái bịch ni lông ra các bạn lấy cái gỗ ờ, bánh kem ra nha thì ờ, mình sẽ review cho các bạn xem cái gỗ bánh kem này đi theo những cái món món đồ chơi nào nha để cho các bạn biết mà cập nhật uh, mà có thể xem những cái những cái mẫu nào đẹp thì có thể lấy về bán nha còn những cái mẫu nào uh, hay thì uh, ba mẹ mua em chúng ta chơi thì đầu tiên á, mình sẽ review cho các bạn những cái món đồ chơi đi theo cái gỗ này nè thì thứ nhất là gì cái màu sắc nha các bạn màu sắc của cái gỗ đây cái gỗ thì nó có thể lưng phiên nha các bạn nó thay đổi theo màu sắc nó sẽ bóc ngẫu nhiên nha không có trùng màu được nha các bạn đó thứ nhất là màu hồng nè có thể là màu vàng hoặc có thể là màu xanh đó rồi cái thứ mình đầu tiên là mình sẽ xin review cho các bạn xem là các, các những cái món mình theo cái gỗ đồ chơi này nè thì cái thứ nhất là cái bánh kem đây là một bánh kem nha các bạn cái bánh kem này cái bánh kem này thì nó nó bên trong nó sẽ có những cái miếng hít nữa các bạn nó sẽ biến hết hết lại rồi mình đã cắt sẵn làm bốn rồi đó, thứ nhất là một bánh kem nè cái tiếp theo đó là một cái ờ, cái này là cái gì đây cái này là một cái bánh đó các bạn đây cũng là một cái bánh bánh này nó cũng có cục hít nữa các bạn nó có thể ờ, thay thay đổi nhau được nha các bạn nó hít nhau được nè nè rất là dễ thương ha rồi tiếp theo nữa đó là một cái kem đó, cái kem và một cái kẹo kẹo này kẹo kẹo kẹo mút nè các bạn này à, trẻ con rất là thích kẹo này hình con gấu nha tiếp theo nữa là một cái dao đó, cái dao này để cắt cái bánh bánh kem sinh nhật đây tiếp theo nữa cái này là một cái bánh cái là bánh còng nữa các bạn bánh còng mà thường ở chợ thường bán á Đấy. tiếp theo nữa cái này là cái bánh gì đây trời à nó bánh quay chèo các bạn chắc giống dạ. giống bánh quay chèo quá chắc nó quá Đúng rồi. tiếp theo nữa là cái này là sô cô la phải không đúng rồi cái này là kẹo sô cô la hả không phải cái này là cái gì đó chắc trẻ con biết các bạn thôi kệ đi mình sẽ gửi cho các bạn đi theo món rồi còn Chị cái cha đang làm công chuyện mà sơn cha đang làm công chuyện mà sơn à, bánh sừng hả à, này bánh sừng còn cái này á, thì các em biết á, thì mình review cho các bạn đi theo món thôi chứ mình cũng không có gành về những sản phẩm này nữa các em chơi các em biết à, tiếp theo nó là một cái kem á nè cái này có hai kem các bạn hai kem luôn rồi tiếp theo là một cái kẹo trái tim đó nè kẹo này cũng là kẹo mút dễ thương ha rồi tiếp theo nữa là cái um, này là cái gì đây à, cái này là kẹo nè này cục kẹo nữa các bạn này cục kẹo nhìn nhìn thấy không đúng nhưng thấy là lạ nhưng mà nhìn kỹ kỹ lên nó cục kẹo cục kẹo nó xe hai cái bọc các bạn kẹo xe á kẹo nó quấn vô bọc á đó. đó là hai cục kẹo ha tiếp theo nữa là một cái à một cái kẹo mút nữa nhiều kẹo mút quá ba cái kẹo mút luôn giờ tiếp theo nữa là những cái bánh nè bánh này bánh gì đây các bạn bánh này giống bánh uh, bánh lỗ tai heo các bạn bánh lỗ tai heo các bạn chắc nó đó, cái lỗ tai heo mà thường đi chợ anh mua ăn á rồi cái cuối cùng là một cái gỗ nha đó thì à, cái bộ đồ chơi này đi theo những sản phẩm đó các bạn thì mình review cho các bạn xem những cái, dạ, dạ. cái bộ đồ chơi những cái mẫu gì đó dạ. rồi các bạn xem nha nếu cảm thấy đẹp thì lấy về bán nha còn cần ba mẹ cảm thấy hay vui thì mua cho người ta chơi rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha xin cảm ơn rất nhiều